đang nhạt mồm nhạt miệng anh em mình chơi sách cũng được mời ừ. mời à, dạ. tôi định bàn với ông thế này dạ. cái nương của ông ông cho tôi mượn để tôi trồng sắn lấy ít củ để nuôi lợn ừ bỏ hoang mãi chả lấy mà dùng bây giờ người ta sắp quy hoạch rồi ừ, quy hoạch thì càng hay Ồ, sao lại hay người ta quy hoạch mình trồng xong người ta lại phá thế nên có phải mất công sức không ừ. thằng nào nhảy vào đấy mà phá tôi đang mong nó phá đấy ừ, ừ, lạ thế lạ gì nữa nó nhảy vào nó quy hoạch nhá ừ. tôi tính tiền đền bù cứ năm sọi một gốc đấy ông hiểu không thế là mình lại ấy. đấy ừ. <laughs> hay nhỉ ừ. vậy mà tôi không nghĩ ra bây giờ như thế này ừ à, ông ờ, cho tôi mượn cái đất ấy đi ừ. còn cái tiền 2 ờ, triệu mốt mà ông vay tôi ấy, coi như là xí xóa ừ. ngang bằng tôi thuê ông với giá cắt cổ còn gì thế thì tiền tôi vay ông tôi, tôi khắc trả ừ. nhưng mà sắn thì ông phải để tôi trồng ừ, thế thì còn nói chuyện làm gì nữa ừ. thôi ông cứ cho tôi mượn đi thế ông ấy tôi không biết trồng sắn hả? ừ. thế thì còn đếch gì là ông cúng nữa thôi ông giả tôi có thuốc lào đi Tôi có cầm thuốc lào của ông đâu Có mỗi tôi với ông ngồi đây Tự nhiên lại mất vô lý Ông nói thế khác gì ông bảo tôi là thằng ăn cắp thuốc lào của ông ừ, Mà này cái Tiền 2 triệu mốt ấy Ông giả tôi đi Rồi Chờ con lợn giống nhà tôi nó lớn rồi tôi bán tôi giả Mẹt vuông mấy thằng ăn